số 638 Kinh Siêu Nhật Minh Tam Muội Quyển Hạ Lý cấu mục là Bạch Phật, Bạch Thế Tôn Sao gọi là Siêu Nhật Minh Tam Muội? Phật bảo Này Lý cấu mục, ánh sáng của Tam Muội ấy là vô lượng không thể ví dụ sáng hơn ánh sáng mặt trời. Vì sao? Vì ánh sáng mặt trời chỉ chiếu sáng việc hiện tại, nhân vật, các loài côn trùng, trăm thứ lúa cỏ thuốc cây cối. Các hàng trời rồng thần đều nhờ ánh sáng mặt trời mà được tồn tại tươi tốt nhưng ánh sáng mặt trời không thể chiếu đến khoảng cách của hai núi Tiết phi, cũng không thể chiếu đến cái gốc tâm của người để bàn cho mở ra đạt được. Nó chỉ chiếu sáng có hình, không chiếu được cái không hình. Còn siêu nhật mịch, siêu nhật minh tam hội thì đặc biệt hơn hẳn ánh sáng mặt trời. Vì sao? Vì ánh sáng ấy đặc biệt cao cả, chiếu khắp mười phương, không biên giới, không ngàn mé, ba cõi, năm đường, không đâu là không chiếu đến được. Bồ Tát Đại Thừa chiếu sáng thanh văn duyên giác thừa chính 96 ngọ tắc, 62 tà kiến, tà nghi trói buộc tối tâm, làm cho tâm tỏa sáng, phát sinh ý đạo, được thành tựu nghiệp ba thừa, hoặc được sinh thiên, hoặc được làm thân người đều mong được vào ánh sáng ấy. Cả như trời đau lợi ở đỉnh Tu Di, cung trời đã tích, điện báu tử cám, rực rỡ trên đó, cả trong bốn thiên hạ, bốn phương thành, các hàng trời, người, ngạ quỷ, ma quỷ, các thần dạ xoa, siêu nhật minh tam muội cũng lại như vậy, tâm vẫn chắc không lay động. Như núi chúa Tu Chi, hóa độ năm đường, thiên vương đã thích, hóa độ sinh già bệnh chết, trị liệu các bệnh bất hiếu, dâm dật, giận hờn, ngu si, làm cho phát sinh ý đạo, buông bỏ tiểu thừa, chí hướng về đại thừa, phát ý thọ quyết, được nhẫn thọ quyết, chưa phát ý thọ quyết thực hành sáu độ vô cực. Không có vọng tưởng, chẳng biết thọ quyết siêu nhật minh tam bụi rất sâu xa, rất là sâu xa, không thể sân lường, không có cao thấp, ví như hư không. Giả sử có người muốn đo lường hư không bằng thăng, hợp, đấu, học, hàng lượng, nhiều ít, hư không còn có thể đo lường tường tận, biết được số ấy bao nhiêu, nhưng định tuệ nhật minh thì không thể lường được. Ví như người vượt hư không mười dặm, trăm dặm, ngàn dặm, vạn dặm, ức dặm, ức vạn dặm, vô ương số ức trăm na thuật dặm. Hư không còn có thể biết được tận ngàn mét của nó, còn siêu nhật minh định tuệ, đặc biệt cao cả hơn gấp bội. Hơn nữa không thể có hạn lượng. Đem ví dụ này để so sánh với ánh sáng đạo, thì không xa, không gần, không rộng, không hẹp. Ly có một lại thương hỏi Đức Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, Đại thánh vừa khen rất rộng lớn, rất xa, cớ sao nay lại nói không xa, không gần, không rộng, không hẹp. Phật bảo, này ly có một, bởi nói có hẹp là vì ngày có rộng, bởi nói có gần là vì nói ngày rất xa, không xa, không gần, không rộng, không hẹp, không thể so sánh ví dụ, muốn làm cho mọi người hiểu là không có biên tế, như hư không, không ngàn mé, vượt ra ngoài đó nữa, vi trần không sắc, khai nhập vô ý không thể tính đếm so lường, dẫn dụ cho rõ nghĩa, cho đến đại đạo tuệ, không có ví dụ. Vượt qua các thanh văn chuyên giác Bồ Tát cho đến đạo vô thượng chánh chân, là rất cao, rất quý, không gì sánh bằng, không ai hơn được. Pháp tự nhiên không có tác giả, cũng không thể, không tạo, không đến, không đi, rộng không tự nhiên, hiểu rõ tất cả vốn không, hiểu rõ tất cả gốc ngọn để hiểu rõ các gốc, cũng không chỗ nương tựa, cũng không thể không nương tựa. Tuệ tự nhiên đều phân biệt rõ sự tự nhiên trong ba cõi. Ba cõi tự nhiên, người, vật tự nhiên, người, vật tự nhiên, sinh tử tự nhiên, sinh tử tự nhiên, vốn không tự nhiên, vốn không tự nhiên, Phật đạo tự nhiên. Hiểu rõ phân biệt đó tất cả là tự nhiên thì mới có khả năng đạt được siêu nhật minh định, cô giúp hết ba đời cho đến tuệ vô cực, đó là siêu nhật minh tam muội Lúc đó có con gái của một trưởng giả tên là Tuệ Thí, cùng với 500 người nữ khác, đi đến chỗ Phật đặt lễ sát chân, rồi lối ngồi một bên nghe Phật nói về siêu nhật minh định, lòng rất vui mừng liền bạch Phật. Bạch Thế Tôn, con nay tuy là thân nữ, nhân nguyện phát ý đạo vô thượng chánh chân, muốn chuyện thân nữ để mau chóng thành chánh giác, đồ thoát mười phương. Lúc đó có một tỳ kheo tên là Thượng Độ Bảo Tuệ Thí, này tuệ thí, nếu là thân nữ thì không thể thành Phật đạo. Vì sao? Vì thân nữ có ba việc ngăn cách, năm việc chướng ngại. Những gì là ba? Một, thỏa nhỏ phải chịu quy chế của cha mẹ, xuất giá chịu phép chế của chồng. Hai, không được tự do. Ba, tuổi lớn khó có con. Đó là ba. Sao gọi là năm chướng ngại? Một, người nữ không được làm đế thích. Vì sao? Vì dũng mạnh, ít dục mới được làm thân nam. Còn người nữ vì có nhiều thói xấu phức tạp, cho nên không thể làm đế thích. hai Người nữ không được làm phạm thiên. Vì sao? Vì người nam có khả năng thờ phụng tu hành trong sạch, không có nhơ bẩn, tu được bốn tâm bình đẳng, quyết tu được bốn thiền thì mới bay lên phạm thiên. Còn người nữ do nhiều dâm dật, giận hờn, không có bản lãnh, cho nên không được làm phạm thiên. ba Người nữ không được làm phạm làm ma thiên. Vì sao? Vì phải có đầy đủ 10 việc lành, tôn kính tam bảo, hiếu thờ song thân, khiêm nhường tùy thuận trưởng lão, mới được làm ma thiên. Còn nếu coi thường cao ngạo không thuận cho ba chánh đạo, mà người nữ hay có, cho nên thân nữ không được làm ma thiên. Bốn người nữ không được làm chuyển luân thánh dương. Vì sao? Vì thực hành đạo Bồ Tát là thương xót quần sinh, thờ phụng nuôi dưỡng tam tôn, tiên thánh, sư phụ, mới được làm chuyển luân thánh vương. Thống lệnh bốn thiên hạ, giáo hóa nhân dân, tu tập mười điều lành, tôn sùng đạo đức là, là đấng pháp vương, dạy dỗ mọi người. Còn người nữ do che giấu tám mươi tư thói xấu, không có hạnh trong sạch cho nên không được làm thánh đế. năm Người nữ không được làm Phật. Vì sao? Vì thực hành tâm Bồ Tát là thương xót tất cả, đại từ đại bi, mặc giáp đại thừa, tiêu trừ năm ấm, hóa độ sáu suy, hành độ, hành sáu độ rộng lớn. Hiểu rõ tuệ hành sâu dày, không vô tướng vô nguyện, vượt ba môn giải thoát. Hiểu không ngã, không nhân, không thọ, không mạng. Hiểu rõ vốn không. Pháp nhẫn là không khởi, phân biệt tất cả như huyện hóa, như mộng, như hình bóng, như cây chuối, bọt nổi, bóng, sóng nắng, bóng câu, điện chớp, bóng trăng in nước, năm xứ vốn không, không tưởng ba đường, mới được thành Phật. Còn người nữ thì đóng sắc dục, đắm tình, che giấu thói xấu, thân miệng ý trái nhau cho nên thân nữ không được thành Phật. Năm việc này đều có gốc ngọn. <clears throat> Lúc đó nữ tuệ thế trả lời thượng độ, tất cả đều do gieo trồng gốc đức thì sẽ đạt được kết quả vốn đã có nam nữ báo ứng chăng? vốn đã có năm xứ thích phạm ma vương chùa luân thánh đế đại đạo tiểu đạo ư tương đô trả lời không tuệ thủy hỏi giả sử vốn là không về do nhân gì mà có đáp do nhân hạnh mà thành tuệ thủy nói tiếp ví như họa sĩ đầu tiên là lau tường bản cho sạch hợp đầy đủ các màu sắc rồi vẽ tượng chia màu tùy ý mà thành Năm đường cũng như vậy, vốn không nơi chốn, tùy hành nguyện mà thành. Ví như người làm trò ảo thuật hóa làm mặt trời, mặt trăng, đế thích phạm thiên, chuyển luân thánh vương, trời đồng quỷ thần, nhân dân, cầm thú tùy ý mà hiện. <clears throat> Trong một khoảng nháy mắt làm sao mới biết được nơi chốn đó. Sinh tử cũng như vậy, vốn không chỗ để có. Theo chỗ hành của tâm mà đạt được, cho đến như lai, không huyễn, không hóa, không hợp, không tan, cũng không nơi chốn mới được thành Phật. Vì sao? Vì giữ năm giới, được sinh làm người, tu mười điều lành được sinh lên trời, keo kiệt bọn xẻn thì đọa ngạ quỷ, cấu xé nhau thì làm súc sinh, ác thì đọa địa ngục, thực hành bốn tâm bình đẳng, không hiểu hành không, sinh lên phạm thiên, nương tựa không cầu mà độ, tiêu, tiên tan tâm dính mắc vào không, sinh lên trời vô tưởng, tường xấu độ vô cực, không lìa ba cõi, sợ khổ, chán thân, ghét nạn sinh tử, gắn chỉ gắn liền với Niết Bàn. Nên làm La Hán, phát ý Bồ Tát muốn độ tất cả, không hiểu vốn không, đắm chìm vào thân tướng Phật, muốn mau thành Phật, không được thầy giỏi, không rõ sự khéo léo của quyền biến ở trong đạo, được đạo chuyên giác. Chỗ hành này có hợp, có tan, nên không thể thành đạo cho thượng chánh chân, tất cả đều không có tướng, thì làm gì có nam nữ? Thường độ lại hỏi, tu <clears throat> nhận hành nào mới thành chánh giác? Tuệ thi đáp, không sinh sắc hạnh, không quán bất không hạnh, không diệt sắc hạnh, không xả chấp hạnh, cũng không tạo hạnh, không sinh thức hạnh, không quán bất không hạnh, không diệt thức hạnh, không sắc sinh hạnh, không thức sinh hạnh, cũng không quy hạnh, không đến không đi, vĩnh viễn, không nơi chốn, không chỗ trụ hạnh, không đương ba cõi, không xả năm ấm, không thọ năm ấm, không sẽ tục hạnh, không tưởng đạo hạnh, đó là đạo hạnh được đến chánh giác. Không nương bốn tâm bình đẳng, không tưởng hành sáu độ vô cực. Đối với ba môn giải thoát, không có chỗ cho hành nương tựa, đạt được pháp không, vô tướng, vô nguyện mới là Bồ Tát, ưng thuận pháp hạnh, không trái hành chánh giác bình đẳng. Như vậy, này thường độ, người thực hành pháp này lẽ nào có khía cạnh, nơi chốn, nam nữ trong ba cõi ư? Đáp không. Người không tạo hạnh thì lấy gì thành lập? Vì <clears throat> Vì lý do đó cho nên ta thành Phật có gì là có. Giữ không có đối tượng để giữ, thành không có đối tượng để thành, giác không có đối tượng để giác. Không lấy, không bỏ cho nên mới gọi là Phật, cũng không có danh hiệu, chỉ là giả lập. Phật khen, hay thay hay thay, này tuệ thí, thật đúng như lời ngươi nói, tất cả không nơi trốn, tùy theo hạnh mà thành tựu, không hợp không tán, không hưng tịnh, không suy, không thấy, không nghe, không nhớ nghĩ, không biết, không lời, không nói mới thành chánh giác. Đức Phật vừa nói xong, tự thấy liền chuyển thân nữ thành thân nam bay lên hư không, rơi xuống đảnh lễ sát chân Đức Phật, đạt được pháp nhận bất khởi. Lúc đó có 500 người nữ vui mừng phấn khởi, nói kệ tụng. Vốn tự mình xem xét, nói nam có thường chủng, mạnh yếu có phẩm loại, nữ nhất định không đổi. Hôm nay mong ân Phật mới biết không vững chắc, năm đường như huyện hóa, tùy hạnh mà thành tựu. Ba cõi do tâm tạo, vốn không hiểu, vốn không thật. Tự chấp có ngô ngã, trói buộc đọa địa ngục. Ví như người bắt cá, dùng móc câu để bắt, chẳng phải mình đã có, cho rằng mình có được. Ba cõi như nhà trọ, bốn đại không ngã sở, hiểu các pháp như mộng, tức không còn lấy bỏ. Chỉ Phật thấy thương xót. Ân từ bao trùm khắp, khiến chuyện nữ thành nam, gặp định siêu nhật nhật minh. <clears throat> Thành Phật được gọi nước, <clears throat> giáo hóa các trời người, đồ tác hết chúng sinh, chống thành vô thượng chân. <clears throat> Phật bảo 500 người nữ, này các thiện nữ, các người cứ như sở nguyện sẽ mau chóng đạt được ý chí như vậy. Nghe Phật dạy như thế, 500 người nữ vui mừng và liền thành nam tử. Đồng thời Phật tự ký cho tuệ thí và 500 người nữ ấy. Về sau 10 kiếp, các ngươi đều sẽ thành Phật hiệu là tuệ kiến như lai, chí chân, chánh đẳng, chánh giác, minh hạnh thành, vi thiện tệ thế gian giải, do thượng sĩ đã pháp ngự thiên nhân sư Phật Thế Hiệu Phật Thế Tôn. Thế giới tên là Trừ Minh, kiếp tên là Quang Minh. Phật trụ trăm ức vạn năm ở đời để nói Pháp. Hàng xa Bồ Tát được Pháp nhận bất khởi, nhất sinh bổ xứ cũng là như vậy. Các A-la-hán không thể kể hết. Cách ăn mặc của nhân dân lúc đó cũng như ở trời đau lợi thứ hai. Nghe Phật thọ ký, cả trăm ngàn người trong đại hội đều phát ý đạo vô thượng chánh chân. Vô số Bồ Tát được Pháp nhận bất khởi, tám vạn tỳ kheo sạch hết lậu hoặc, ý thông, mười vạn trời người xa trần liệt, xa lìa trần cấu, đất pháp nhãn thanh tịnh, đại địa chấn động, trên hư không rải hoa như mưa, các thứ nhạc cụ tiêu sáo, không thổi, không trỗi tự kêu. Ức trăm chư thiên ở trên hư không đều khen ngợi bằng ca tụng. Chánh pháp Phật sâu dày, khó gặp, khó được nghe. May thay cho chúng con, nhờ phước báo đời trước, nên nay mới nghe được, không gì vui thích bằng. Phật là bảo này tuệ thí. Người thế gian bị trói buộc trong sinh tử chỉ vì không hiểu pháp sâu xa, chấp vào tôi ta, người. Cũng giống như con tinh tinh, bị người dụ say bằng rượu, biết không thể thoát được, cuối cùng bị người bắt. Người đời cũng như thế, bị ràng buộc trong cái họa của năm ấm sáu suy, thường chấp tôi ta, không biết, khổ không, vô ngã, phi thân, Phạm vào vô số tội, không tự chế ngự, bị ba đập, năm triền cái trói buộc, không được giải thoát. Làm ngược lại đạo chân đế, như cây sinh ra lửa, không biết lửa sẽ trở lại đốt cây. Không hiểu hạnh không, chấp tôi ta, người cũng lại như vậy. Tự sai lầm, đòi vào chỗ tối tâm, rơi vào ba đường ác. Với như bọn giặc cướp, hung ác dữ tợn, tự cho mình là dũng kiện. Người tiếp tục đắm chìm trong sắc thọ tưởng hành thức, chìm đắm trong dơ uế, bị tội lỗi che lấp, không hiểu pháp nghĩa sâu dày, màu nhiệm. Bởi có si mê ân ái nên sinh làm người, 12 có sự trói buộc dính vào lưới 62 kiến, bị các tề mê hoặc, 96 lối tắt, thông suốt các pháp phân biệt rộng không, đều như huyện, như hóa, như mộng, như cây chuối, như bóng câu, như trăng in nước, như tiếng vang, không chấp tôi ta, biết sắc tự nhiên thì thọ tưởng cũng tự nhiên tỏ tưởng tự nhiên thì hành thức tự nhiên, hành thức tự nhiên thì bốn đại tự nhiên, bốn đại tự nhiên thì ba cõi tự nhiên, ba cõi tự nhiên thì niết bàn tự nhiên. <clears throat> niết bàn tự nhiên thì mới có khả năng đạt được pháp nhẫn vô sở tùng sinh, không còn ở trong sinh tử, không còn ở trong diệt độ. Như thế là ứng hợp với tuệ đại thừa sâu xa màu nhiệm. Vì như có người bị bệnh nặng muốn tự mình cứu chữa, để ra phải uống trúng thuốc Đá lại, uống thuốc độc, thân đã bệnh lại còn bị độc làm thương tổn đến ngũ tạng. Nếu không tức tốc uống thuốc giải độc, thì cũng có thể làm chết người, hối hận không kịp. ca sĩ học đạo cũng lại như vậy. Vô phát ý đạo, thực hành hạnh Bồ Tát, thơ phụng tu hành bốn tâm bình đẳng, từ bi, hỷ xã, tuân hành sâu độ mà còn khởi tưởng, có sự hy vọng, liền bị rơi vào thanh văn duyên giác thừa. Giả sử vừa mới thành tựu, không thích nguyên nhân tạo ra, được đến với Đại Thừa, nhưng còn chậm chạp không hiểu rõ, từ đó rơi vào trong Tiểu Thừa, ví như thức ăn của người dân thường. Chuyển Luân Thánh Vương ăn vào, thành ra độc dược. <clears throat> ví như cam lồ có mùi vị cao tột, thuốc này không có công năng trị rất nhiều bệnh cho mọi người. Bồ Tát cũng lại như vậy, dung pháp Đại Thừa trị liệu được rất nhiều hoạn nạn sinh già, bệnh chết, dâm dục giận hờn, ngu si, nguy ách, cáp tưởng, Lúc Phật nói Pháp này, có cả ngàn trời người phát ý đạo giới thượng chánh chân, có 500 thiên tử đạt được Pháp nhẫn bất khởi. <clears throat> Lúc đó có Bồ Tát tên là Tự Anh hỏi Văn Thù Sơ Lợi, sao gọi là Bồ Tát nghe rộng biết nhiều? Văn Thù Sơ Lợi đáp, từ vô số hằng xa đẳng kiếp, tích lũy công đức không biết nhàm chán, nghe bốn tâm bình bình đẳng, cũng không nhàm chán. <clears throat> Tu pháp bốn ân cũng không nhàm chán, hành sáu độ vô cực cũng không nhàm chán, không vô tướng, vô nguyện cũng không nhàm chán, đại từ đại bi cũng không nhàm chán, tinh tấn tu năm thần thông cũng không nhàm chán, giáo hóa chúng sinh cũng không nhàm chán, vì đại thừa giáo <clears throat> cũng không nhàm chán. Hiện thanh văn chuyên giác hóa độ hết tất cả cũng không nhàm chán, hiện ra niết bàn trụ trong Niết Bàn, trở lại cõi sinh tử cũng không nhàm chán, không đi, không lại, không chỗ nào là không đến, ví như hư không, không chỗ nào không có. Không ra, không vào, không chỗ nào là không thông đạt, không chỗ nào là không xuất hiện, đó gọi là nghe rộng biết nhiều. Không lấy quá khứ làm tính đến, không cho vị lai có giới hạn trở ngại, không chấp hiện tại có nơi trốn, không có trở, không có giới hạn, trở ngại với đời, với ba đời, quá khứ, vị lai và hiện tại. Bình đẳng với ba đường, không tưởng ba cõi, không nhớ nghĩ niết bàn, không đạo, không tục, không bàm lấy, chẳng xa bỏ, đó gọi là nghe rộng biết nhiều. <clears throat> Đối với cái nghe, không có đối tượng để nghe, đối với cái thấy, không có đối tượng để thấy, đối với cái nói, không có đối tượng để nói, Đối với việc hóa độ, không thấy có đối tượng mình hóa độ, đó gọi là nghe rộng biết nhiều. Tự Anh lại hỏi, sao gọi là hạnh, sao gọi là thành tựu? Trả lời, phát ý Bồ Tát thực hành bốn tâm bình đẳng, đại từ, đại bi, tuệ vô cực, bố thế nhiếp hóa mọi người, giới, nhẫn, tinh tấn, thiền định, trí tuệ để cứu độ chúng sinh, dần dần thực hành tinh tấn, đó gọi là hạnh. Thực hành vượt quá hơn các pháp không, do tướng, do nguyện, không thấy tôi, ta, không thấy ba đời, không thấy Niết Bàn, cùng với sinh tử, đó gọi là thành tựu. Bồ Tát Tự Anh lại hỏi Phật, Bạch Thế Tôn, con người sinh từ đâu, đến và đi về đâu? Già bệnh chết từ đâu đến và đi về đâu? Sắc thọ tưởng hành tức từ đâu đến và đi về đâu? Đất nước lửa gió, không, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tâm, từ đâu đến và đi về đâu? <clears throat> Phật bảo, này tuệ anh, đều không từ đâu đến và cũng không đi về đâu. Duyên hợp thì có, duyên tan thì diệt. Như huyện, như hóa, như bức họa, như tiếng trống, như mưa, như điện, đều từ nhân duyên. Có duyên có sinh, không duyên không đối. Sinh tử cũng như vậy, giống nhau không khác. Tuệ Anh lại hỏi, Bạch Thế Tôn, <clears throat> sao gọi là không từ đâu đến, không đi về đâu, do nhân duyên hợp thành Phật dạy này tuệ anh, tu hạnh người thì được làm người, tu hạnh trời thì sinh lên trời, tạo nghiệp địa ngục thì đọa địa ngục, gây nghiệp súc sinh thì chịu làm súc sinh, tạo nghiệp ngã quỷ thì đọa làm ngã quỷ. Không có năm hạnh thì không có năm đường, không có năm đường thì không có ra vào, đó gọi là cái gốc của con người. Không có ba cõi, cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Do không có tâm ý thức cho nên không có ba cõi, đó gọi là gốc có người. Chưa có người và vật, có sắc không thấy, sao gọi là có sắc không thấy, đó là sắc đất, sắc nước, sắc lửa, sắc gió. Chất cứng gọi là đất, chất ướt gọi là nước, chất sáng gọi là lửa, thâu tóm gọi là chó. <clears throat> Trời đất chưa định vị, chưa có ba cõi, bốn sắc này là tự nhiên dạy, không có tác giả, tự nhiên động khởi. Chỉ có đạo có tên, cho đến bổ xứ có tên, đó là sắc vô tượng, cũng gọi là tâm sắc. Những bậc không thói lui thấy tâm, tâm sắc, hay nhất sinh bổ xứ thấy bốn sắc tâm, như lai thấy chưa có căn bản của bốn sắc tâm. Ở trong bao cõi thì không như vậy, đó là tâm sắc. Vì gọi là gốc của tâm, cho nên nói là như vậy. như <clears throat> đối với Pháp Bồ Tát cho nên nói là như vậy không có tâm sắc, chỉ ba cõi tự nhiên, tự nhiên như không mới gọi là đạo. Đối với các pháp này không hợp không tan. Vì sao? Vì giả sử nó hợp thì đó là gốc của người, giả sử nó tan thì đó là sinh tử, thế cái khổ của sinh tử và cái vui của Niết Bàn thì gọi là thanh văn. Ở tại trung gian không làm ích lợi gì cho tất cả thì gọi là chuyên giác, không hợp không tan, không ở trong Niết Bàn không ghét sinh tử thì mới gọi là pháp thân. Pháp thân thì vô hình, nhận khắp tất cả cũng không chỗ nhập, không chỗ nào là không nhập. <clears throat> Lúc Phật nói Pháp này, có năm ngàn trời, người được Pháp nhẫn vô sở tùng sinh, vô ơn số người đều phát ý đạo vô thượng chánh chân. Lúc đó A Nan hỏi Đức Thế Tôn, Bạch Thế Tôn, người muốn phát ý đạo tu hành Bồ Tát lấy gì làm gốc? Phật bảo, này A Nan, Tinh tấn không biến nhát, phân biệt tuệ rỗng không, muốn độ tất cả, không thấy tôi, ta và thỏa mãn đó chính là gốc. Lại hỏi, <clears throat> có nhanh chậm không? Phật nói, cũng có, cũng không. Lại hỏi sao gọi là có, sao gọi là không? Phật nói, có là từ tinh tấn không biến nhát, tích lũy công đức, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, tiền định, trí tuệ, phương tiện quyền biến, khéo léo, từ bi hỷ xã. Bốn ân không hạnh được đạo vô thượng chánh chân, không từ biến nhát mà có, đó gọi là có. Không là đạo, không nơi chốn, không hình, không tên, với như hư không, không từ tạo tác, nhưng có thể đạt được không chỗ tạo tác, không tâm ý thức, không trong, không ngoài, cũng không ở giữa, không lấy, không bỏ, mới ứng nhập đạo, đó gọi là không. Vì sao? Vì số kiếp trải qua xa xưa không thể kể được. Lúc đó có chuyện Luân Thánh Dương tên là Tự Tại, vô có một ngàn người con, dũng mãnh sự kiệt xuất. <coughs> trong nước có đầy bảy báu, vua làm chủ trong bốn thiên hạ, ca trị bằng chánh pháp, không có hình phạt. Lúc đó có Đức Phật, hiệu là Bảo Diệu Như la Chứa Chân, Chánh đạn Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Di Thiện Thể, Thế Gián Giải, Do thượng sĩ Đạo Pháp Ngự Tiên Nhân Sư Hiệu Phật Thế Tôn, giáo Pháp Đức Phật nói ra, đầu giữa cuối đều tốt lành, phân biệt nghĩa lý vi diệu đầy đủ trong sạch tu phạm hạnh. <coughs> Diễn Pháp truyền rộng khắp nơi, Bồ Tát đến hội có do ơ, do số ức chúng, thanh văn duyên giác không thể tính hết. Lúc đó chuyện Luân Thánh Vương cúng dường hầu Phật trải qua một năm, Ngàn người con, quần thần và đại chúng tập hợp đi đến chỗ Đức Phật đành lễ sát chân, rồi lui ngồi một bên. Đức Phật giảng nói về hạnh của Bồ Tát một cách rộng rãi cho ngàn thiên tử và quần thần đại chúng, làm an ổn cho nhiều người, cứu giúp bảo vệ cho nhiều người. Đức Phật là bậc cao tột, tôn quý nhất trong tất cả mọi người. <coughs> Nghe Đức Phật dạy xong, vua và các con, cùng quần thần đại chúng hầu hạ đều phát ý đạo vô thượng chánh chân, ngày đêm tinh tấn, không dám ngơi nghỉ, luôn cúng dường Như Lai, để tất cả được an vui. Lúc đó ngàn người con đều ở trước Đức Phật, tự thử nghiệm công đức của mình. Mỗi vị đều tự dọi xét kế sách, coi ai sẽ thành Phật trước. Người được thượng sách âm theo thứ lớp sẽ thành Phật, kỳ biến giác đức mỏng, tục lùi sau cùng. Lúc đó ai nấy đều dò xét kế sách của mình trong đó có một thái tử được kết sách cuối cùng và là người thành Phật cuối cùng, nên lòng buồn rầu, không thể kiềm chế, muốn tự mình lặn xuống như núi Thái, như băng lỡ, rồi tự than trách. Sao ta thành Phật cuối cùng? Đức Phật bèn bảo thái tử đó, <clears throat> Này thái tử, cho nên buồn rầu, đạo không có hạn lượng, cũng không xa gần. Nếu có khả năng phân biệt hiểu rõ, không không tuệ thì là tại tiền. Nghe Đức Phật dạy như thế, Tha tự phấn khởi, phát ý đạo vô thượng chánh chân, được pháp nhận bất khởi, thực hành đại từ, đại bi, hiểu tất cả pháp như huyễn, như hóa, như hình bóng, như tiếng vang, như bóng câu, như giấc mộng, như cây chuối, như bóng trăng in trong nước. Trăm ngàn người con, người thành Phật thứ tư hiệu là Thích Ca Văn Như Lai, Chí Chân, Chánh Đặng, Chánh Giác còn các thái tử khác lần lượt thành Phật. Người thành Phật cuối cùng hiệu là Lâu Do. <clears throat> Phật bảo A Nan, này A Nan, muốn biết chuyện Luân Thánh Vương lúc đó, nay chính là định qua Như Lai. Thái tử không có cái sách hiểu rõ không, vốn không, tinh tấn không biến nhát. Và người được thành Phật trước hết chính là ta đây, còn các người con khác đều thành Phật trong hiền kiếp. Nên biết nghĩa này, Đạo không xa gần, hiểu rõ nghĩa không, phân biệt sự với diệu, biết pháp tự nhiên mới mau chóng thành Phật. <clears throat> Khi ấy cả chúng hội, không ai là không vui mừng, đều phát ấy đạo, thực hành hạnh Bồ Tát. Năm ngàn Bồ Tát được pháp nhẫn, và người khác được pháp nhẫn nhu thuận. Lúc đó, Nhật Thiên Vương cùng vô ương số trăm ngàn trời người đến chỗ Phật đảnh lễ sát đất, rồi lui ngồi một bên bạch Phật. Bạch Thế Tôn, về những hạnh gì mà Nhật Thiên Vương chiếu sáng khắp bốn thiên hạ? Vì nhân duyên gì mặt trăng chiếu sáng ban đêm xua tan bóng tối? <coughs> Phật bảo này Nhật Vương, có bốn pháp được làm Nhật Vương, những gì là bốn? Một, thường ưa làm việc ban cho. Hai, thân cẩn thận thờ phòng thực hành cấm giới không phạm. Ba, chí gắn công đốt đèn thờ Phật trong chùa miếu. 4. Đối với cha mẹ, sa môn, đạo nhân, tề giáo trồng, đức sáng đó là 4. Phật liền nói kệ tụng. <clears throat> thường vui cùng bố thí, phụng giới cấm không phạm, thường đốt đèn cúng Phật. Nếu ở trước cha mẹ, vui thích chánh điện Phật, không chê bai kinh Pháp, kính sa môn đạo sĩ, nhân đó là mặt trời, thân phóng ngàn ánh sáng, chiếu khắp bốn thiên hạ, những chỗ bị tối tâm đều mong được ánh sáng. <clears throat> Phật bảo này Nhật Vương là có 10 việc để làm Nhật Thiên Vương, đó là thân không chiết hại, trộm cắp tà dâm, miệng không nói hai lưỡi, nói ác, nói dối, nói theo dệt, ý không giận hờn, ganh ghét, ngu si, đó là 10. Phật liền nói kệ, <clears throat> Tự mình khéo thu giữ, không giết trộm, cắp dâm, không hai lưỡi ác khẩu, nói dối và theo dệt, tâm không ôm ganh ghét, không giận hờn, độc hại, lia 62 kiến, nhật quan chia bốn phương. Phật bảo, này Nhật Vương, lại có bốn việc được làm, Nhật Vương, những gì là bốn? Một, bố thí người nghèo cùng. Hai, thờ phụng và giữ trọn năm giới. Ba, tuân kính tam bảo. 4. Đốt đèn sáng ở những nơi có vua, cha, thầy, chùa. Đó là bốn Phật liên nói kệ. Ban cho người nghèo đói, thương giữ thờ năm giới, đốt đèn nơi chùa Phật, cung kính hậu tam bảo, tâm nhớ giữ điều lành, xua tan ác thế gian, từ giữ thân miệng ý, được nguyệt quang chiếu soi. Lúc đó Nhật Vương bạch Phật, bạch Thế Tôn, Cô xin đại thánh bỏ qua oai thần tôn kính đến cung của con. Con xin cúng dường một bữa ăn đạm bạc, đồng thời cũng làm cho các đạo ngự, hư không, thần, trời, đang mong đại ân, được nghe pháp sâu xa mầu nhiệm mà phát ý đạo, sự hóa độ sẽ vô lượng. Lúc đó, Phật im lặng nhận lời, Nhật phương đã thấy Phật đồng ý nhận lời, liền đi quanh Phật ba vòng, rồi về thẳng cung bày biện sửa soạn trăm món ăn, bao nhiêu món ngon, ngọt, giường, ghế, đồ ngồi, được trang sức đẹp đẽ, sáng sủa, tạo ra Phật tòa cao đến bốn ngàn dặm. Thiết lễ xong, Nhật Vương đứng ở cung điện cung kính khép nép, vọng đến thỉnh Phật một lần nữa, dùng kệ ca ngợi. <clears throat> Bàn cho hết tất cả, không tiếc gì mình có, không trong mong đáp lại, được Phật độ mười phương, trí tuệ như hư không, hóa độ không trở ngại, tất cả đều mong ân. Giờ đến sinh Thế Tôn, từ tâm ban chúng sinh chưa từng có nguy hại, thương xót người chúa độ, dạy dỗ bằng pháp báu. Oai thần chiếu quần sinh, cứu thoát người nghèo thiếu, tuệ tài đeo bãi báu đến giờ sinh Thế Tôn. Thế chúng sinh mê hoặc, đau khổ trong năm đường, thương rủ lòng thương lớn, an ủi người sợ hãi, khai hóa bằng giáo pháp, chỉ bày không ai bằng, đạt đến không không tuệ. Giờ đến sinh Thế Tôn. <clears throat> Ánh sáng hơn trời trăng, oai đức hơn tu chi, trí tuệ vượt hư không, độc tôn không thể ví. Nhật nguyệt xua bóng tối, chỉ vậy vạn vật thành, Phật chiếu người năm đường, khiến được năm loại mắt, hư không còn độ được, nước biển biết bao nhiêu. <clears throat> tu di mười phương cõi, còn biết được cân lượng, như Lai Thánh trí tuệ, công đức rộng vời vợi, không hạn vượt khắp cả, giờ đến thịnh Thế Tôn. Khi ấy Đức Thế Tôn bảo cả đại hội, đã đến giờ, tất cả nên chuẩn bị đến cung Nhật Vương. Nghe Phật dạy thế, tất cả đều tuân theo. Phật cùng đại chúng bay lên hư không, đến cung Nhật Vương, ngồi vào tòa sư tử, chúng hội ngồi xong, dương hậu thái tử chư thiên quyến thuộc đảnh lễ sắc đất, dưới lòng chỉ thành cúng dường Đức Thế Tôn. từ tay sớt trăm món ăn ngon, ăn xong dọn rửa sạch sẽ. nhật viên, nhật vương liền lấy một ghế thấp, đặt ngồi trước Phật cung kính nghe Pháp. Phật bảo, <coughs> Này Nhật Vương, tất cả ba cõi, những gì có hình dáng đều từ tâm ý, tâm ý thì không hình, nhưng có chỗ để tạo, tùy nghiệp mà lập thân, giàu sang phú quý bằng cùng ti tiện, chung quy đều vô thường như bong bóng nước, chốc lát bị hoại diệt. Tất cả cái có được ở thế gian cũng là như vậy, đã đặt niềm tin và nương tựa vào đạo đức chánh chân, ngoài ra không có gì đáng nương tựa. Dứt bỏ các nghiệp, hết lòng thực hành pháp hạnh, sao gọi là pháp hạnh? <clears throat> là hạnh vô sinh ngoại trừ các sở sinh, hạnh chân đế chỗ tồn tại thù thắng, hạnh nhập đạo không có chỗ quên mất, hạnh bố thí không chỗ keo kiệt, hạnh trì giới đạt được các nguyện, hạnh nhẫn nhục, không làm loạn mọi người, hạnh tinh tấn chưa từng động chuyển, hạnh nhất tâm, ý hành thường đạt, hạnh trí tuệ. <clears throat> Thấy bằng thánh nhãn, hạnh tâm lành, chịu tất cả khổ, hạnh tâm thương xót, ý bình đẳng đối với chúng sinh, hạnh tâm vui, dùng pháp khai hóa, hạnh tâm bảo vệ, an ủi tất cả hành thần thông, đạt được sáu thông, hành chỉ có không, không có tâm thức, tâm tức hại. Hạnh tiêu diệt, đồ các quần sinh, hạnh bốn ân, hợp tụ cứu mọi người, hạnh nghe rộng, tùng thọ thành đạo, hạnh không khởi, đã quan sát tự nhiên, hạnh đạo phẩm. Không đạt được hiểu vi, hạnh vốn không, không tội phước báo, hạnh duyên khởi biết rõ cho mình, sáng suốt không cùng tận, hạnh các lao nhọc, hiểu người, vật, tự nhiên, hạnh các pháp hiểu rõ tuệ không, được bình đẳng giác, hạnh phục ma, không ai có khả năng làm khuếch động, tuy ở trong ba cõi nhưng không bị đọa, hạnh sư tử, khéo thắng không sợ, vững mạnh không sợ hãi, hướng đến vô ý, hạnh ba đạt không có quá ngại, một lòng hiểu đạo tràng, đầy đủ triết lớn, Hạnh giáo hóa tất cả không đâu là không chu toàn. Hạnh giải hóa 62 kiến. <clears throat> Cứu chúng sinh thoát khỏi lưới buộc, 96 đường tắt, hướng dẫn vào một đạo. Như vậy, này Nhật phương Bồ Tát thực hành các hạnh thích ứng này, mà thuận giới đạo hạnh, đã thuận giới đạo hành thì ứng giới đại từ, đã thuận giới đại từ thì ứng giới đại bi, đã thuận giới đại bi thì ứng giới áo giáp lớn đã thuận với áo giáp lớn thì rống tiếng sư tử, đã rống tiếng sư tử thì ứng giới hóa huyễn, đã thuận giới hóa huyễn thì vào năm đường. <clears throat> đã thuận với năm đường thì tùy thời mà vào, đã tùy thời mà vào thì không có gì là không biến, đã không có gì là không biến thì không đi không lại, độ không thấy có đối tượng để độ, sạch không thấy có đối tượng để sạch, sáng không có đối tượng để sáng, Hiểu không có đối tượng để hiểu mới là chánh giác. Phật bảo này Nhật Vương, <clears throat> muốn đạt được việc quá khứ vị lai hiện tại mười phương chư Phật Pháp thân bình đẳng nên luôn tuân vui phân biệt nghĩa này. Muốn biết sinh tử 12 nhân duyên từ đâu hưng thịnh phát ra, các họa trong ba nẻo, sự che lấp của năm ấm, nên hiểu nghĩa này, tin theo thờ phụng tu hành. Muốn hiểu cốt yếu của 12 bộ kinh điển, khai mở ba đạt giáo, vượt qua ba thoát môn, đến với ba đạt trí, nên hiệu nghĩa này. Cũng như quận, nước, huyện, ấp, xóm, làng, trăm thứ, lúa, cây cối, thuốc quả đều từ đất mà sinh trưởng. Bồ Tát nhập vào tuệ này, không chỗ nào là không hóa độ. Tất cả đều được thành lập cho đến đạo vô thượng chánh chân. Thanh văn duyên giác đều nương theo nhân đó. <coughs> Khi Đức Phật nói Pháp này, Nhật Thiên Vương Dương hầu thái tử quyến thuộc chư thiên tự nhiên tâm đều được pháp nhận bất khởi, mới ức trời người phát ý đạo do thượng chánh chân Lúc đó Đức Thế Tôn từ chỗ ngồi đứng dậy, đứng giữa hư không, có vô ương số trong ngàn quyến thuộc vây quanh liền nói kệ tụng. Trời người không hiểu rõ, từ trong vô lượng kiếp, mê hoặc trong năm đường như cá bắt lưỡi câu, ba cõi cũng như huyễn, hoảng hốt không thấy nơi, sinh là không thể biết, bị ý thức sai khiến, đợi trong bốn điên đảo, thật là đáng thương xót. Tự chấp thân là thường, không tin vào chân đạo, tất cả từ không sinh, phản ác nghe không tuệ, như người từ thân sinh, lại không khiếu cha mẹ, thú lại hóa thành cọp, bất chợt lại làm người, trở lại hại trong nhà, không phân biệt thân sơ, người vốn từ không sinh, thêm không cũng như vậy, mê loạn từ ấm nhập như người say khỏa thân. <clears throat> Thú lại biến làm người, mới biết thân thuộc mình, đã không đã phân biệt vốn không, mới hiểu tất cả không. Không là không niệm không, không cũng không thấy không. Đã đạt không sợ sinh, mới hiểu được tự nhiên, muốn cầu hạnh Bồ Tát độ thoát loài chúng sinh, nên hiểu tất cả Pháp tự nhiên như huyện hóa. Phân biệt tuệ này rồi, chu toàn không xa lìa, thâm nhập pháp vi diệu, mở quyền tuệ độ người. Lúc Phật nói pháp này, có vô số ức trời, các thần, hư không, đều phát ý đạo vô thượng chánh chân. Số Bồ Tát đạt được pháp nhận bất khởi, đông không thể kể. Khi Phật trở về vườn cây này thì trong thành Duy Gia Ly, khi ấy trong thành có đại trưởng giả tên là Giải Pháp Độ đời trước, đã từng cúng dường vô số trăm ngàn đức Phật gieo trồng gốc đất không có hạn lượng, đánh lễ chư Phật cung kính khó lường, học hỏi lãnh thọ lời chánh pháp, đối với ý đạo vô thượng chánh chân, chỉ không lui sụt pháp nhận bất khởi, vượt ngoài trí tuệ, hóa độ vô cực, thiện quyền, cứu giúp không thể bàn tính. Ông ta cùng với quyến thuộc đi đến chỗ Phật, đánh lễ xong rồi ngồi sang một bên, chắp tay bạch Phật. <clears throat> bạch Thế Tôn, cúng dường Thế Tôn được công đức gì? Phật bảo, Này trưởng giả, đem hoa rải cúng dường Đức Phật, thì đời đời ngay thẳng, mọi sự ăn mặc tự nhiên đều có. Người đốt hương sông ướp, thì được thân thể thơm khiết danh đức vang xa. Người đốt đèn cúng Phật thì được thiên nhãn minh tuệ, không ở chỗ tối tâm. Người cúng dường cờ phướng hiện tại luôn giàu có, của cải vô hạn. Người cúng lòng báu bằng lụa tối thượng thì được nhà cửa mát mẻ, không bị nắng chói mưa chan. Người đem âm nhạc ca sướng cúng Phật, tháp, chùa, thì được thiên nhĩ nghe thấu triệt. Người cúng dường, giày dép, xe cộ thì bay đi nhẹ nhàng. Một lòng hướng đến Đức Phật thì biết được mạng đời trước, lấy lòng lành mà xem xét chúng sinh, biết được tất cả tâm. Người ban cho Pháp thì đạt thì được sạch các nhơ bẩn. Người ban cho thức ăn thì thường gặp Pháp hội. Người ban cho y phục thì được 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, sau khi ta diệt độ, có ai cúng dường hình tượng xá lợi, thì công đức cũng đều như vậy, thuận với chánh pháp, nhân đó được đạo vô vi. <clears throat> Trưởng giả giải pháp bạch vật, bạch thế tôn, có sự cúng dường nào hơn cả sự cúng dường hoa hương, cờ phướng, lọng báu, sướng ca, dây dép, xe cộ, đồ ăn, thức uống, y phục này không? Phật đáp có. Trưởng giả lại thứ hỏi, Bạch Thế Tôn, đó là những gì? Phật bảo, Nay trưởng giả đó là Pháp Ý Bồ Tát, thương nhớ chúng sinh, bị các hoạn nạn từ xưa đến nay và tìm cách cứu độ họ. Đại từ, đại bi, không chán sinh tử, tìm cầu nghĩa sâu xa của tam tạng tổng trì, trí tuệ không cùng, ưu lo khôn lượng, sang bằng ba đường hướng dẫn đến tam bảo. Phân biệt không, vô tướng vô nguyện, vượt qua ba môn giải thoát, đạt được, được ba đạt trí. Thấy được gốc rễ của người vốn không có nơi trốn đều do nhân duyên sinh. Xem xét tất cả pháp cũng không đến đi, xấu tình tự nhiên như bong bóng trên mặt nước, tứ đế vô đế như bóng câu. Khi hiểu rõ vốn không rồi mới là chánh đế. Từ bế hỷ xã dùng pháp bố thí, nhân ái với chúng sinh, khuyến khích làm lợi ích quần sinh. Bình đáng lợi ích tất cả, sáu độ không cùng, phương tiện khéo léo, tùy thuận hóa độ, không chán sinh tử, cũng như chim bay trên hư không, ham thích cả bầu trời. Ví như nô đùa trong vườn rừng hoa trái sông suối, nhưng không trái với lời dạy chân chánh vi diệu của Đại Thánh, không sợ bốn ma, hàng phục các tà, 62 kiến, giáo hóa 96 mê hoặc của các ngoại đạo, xóa bỏ hành thanh văn duyên giác, biết rằng không ngã, không dân, không thọ, không mạng, tuân tu đạo cho Thượng Chánh Chân, đó là sự cúng dường cao tột hơn cả Tự xét thân mình như huyển hóa, biết rõ 12 nhân duyên không đầu mối. Vì sao? <clears throat> Vì vốn không có si, duyên chống đối mà khởi lên, từ si đến hành, từ hành đến thức, từ thức đến danh sắc, từ danh sắc đến sáu nhập, từ sáu nhập đến xúc, từ xúc đến thọ, từ thọ đến ái, từ ái đến thủ, từ thủ đến hữu, từ hữu đến sinh, từ sinh đến tử, từ tử đến lo buồn, khổ não. Hiểu biết vốn không, si mà còn không, có, thì làm gì có hành thức, danh sắc, xấu nhập, xúc, thọ ái, thủ hữu, sinh lão tử, lo buồn, khổ não. Vĩnh viễn không có. Các duyên đều tự bỏ. Không ở trong ba cõi, không thích tiết bàn. Không nhớ nghĩ đạo lớn, không tưởng đến đạo nhỏ. Dạo chơi trong sinh tử, cũng như mặt trời mặt trăng, không ra, không vào. Người thế gian có ra có vào, Bồ Tát cũng như vậy. Khai hóa tất cả, hiện sinh trong ba cõi, nói ba thừa giáo, liền hiện diệt độ. Đối với tất cả mọi người, tất các sinh diệt, đối với Pháp Bồ Tát thì không có sinh diệt. cũng dường như thế là cúng dường đặc biệt hơn cả, là rất tôn quý, cao cả, không bờ bến. Khi Đức Phật nói Pháp này, có mười vạn trời người đều phát ý đạo vô thượng chánh chân. Trượng dạy giải Pháp và các quyến thuộc đều không có lui sụp, nơi Pháp nhận bất khởi. Lúc đó Bồ Tát điều ý bạch Phật, Bạch Thế Tôn, sao gọi là điều, sao gọi là bảo? Phật nói, Này điều ý, nếu có người đánh mắng, chửi, đánh đập, quyền rủa ta, tâm ta vẫn không thay đổi. Có người đến làm nhục, khinh thường, lăng mạ, phỉ nhổ ta, tâm ta không thay đổi. Nếu có người đến khen ngợi, cung kính, tuyên dương công đức của ta, tâm ta vẫn không thay đổi. Nếu có người đến đảnh lễ, quy mạng, bái lại, tôn kính ta, tâm ta vẫn không thay đổi. Giả sử đem giàu sang và thú vui ái dục của chữ Luân Thánh Vương đến dụ dỗ ta, tâm ta vẫn không thay đổi. Nếu đem những cảnh khổ địa ngục ngạ quỷ xuất sinh đến làm khổ ta, nhưng tâm ta vẫn không thay đổi. Biết mạng là chẳng phải thường, khổ không chẳng phải thân, đến để khuấy động ta tâm ta vẫn không thay đổi. Nó đem Pháp Thanh Văn duyên giác đến dụ dỗ khuyến khích ta, tâm ta vẫn không thay đổi. Giả sử dùng trí tuệ không, không của Bồ Tát và Đại Thừa đến giáo hóa ta, tâm ta vẫn không thay đổi, đó gọi là điều. Sao gọi là bảo? Phật nói, Này điều ý, phát tâm Bồ Tát, bốn độ hết tất cả, đó là bảo, tôn kính chư Phật, không theo ngoại đạo, đó là bảo, hiểu kinh thuận giáo không nghịch với giáo hóa đó là bảo khiêm nhường tôn trọng chúng tăng và thánh chúng đó là bảo bố thí tất cả không trong mong đền đáp đó là bảo thực hành đúng giới cấm phát nguyện bồ tát đó là bảo sức nhẫn nhục ý phục không loạn đó là bảo tinh tấn siêng năng cẩn thận tu đạo nghiêng ngẫm nghĩa chánh yếu đó là bảo một lòng thực hành thiền định chân chánh không tà mê đó là bảo trí tuệ thấu triệt, không đọa sáu tình, đó là bảo. Phương tiện quyền biến, khéo léo, đều được như sở nguyện, đó là bảo. Lòng lành giáo hóa rộng khắp nơi, chí không nhỏ nhặt, đó là bảo. Thường ôm lòng, thương xót, những việc nguyên ích, đó là bảo. <clears throat> An hòa vui vẻ, không mừng không lo, đó là bảo. ủng hộ tất cả không ai là không cứu độ, đó là bảo. Dùng pháp bố thí, không đạo, không tục, đó là bảo. Vỗ về dạy dỗ chúng sinh, không có chỗ thương ghét đó là bảo, luôn làm việc lợi ích, không tạo sự tổn hại đó là bảo, bình đẳng lợi ích tất cả, không có ý thiên vị, tại vậy đó là bảo, thường giữa lòng khiêm nhường, trung thành, chưa từng coi thường đó là bảo, nếu ai đến mắng chửi ta, nhưng ta không kết hận, đó là bảo. Giả sử có ai đến đánh đập ta, ta coi như không có thân này, đó là bảo. Giả sử có người trút lòng giận dữ hại ta, nhưng ta vẫn đem lòng nhân từ đáp lại đó là bảo, nếu như ai có xem thường ta nhưng ta cũng không nghĩ đến cái xấu của họ đó là bảo, hễ biết chẳng có thân, không chấp tôi ta đó là bảo. <clears throat> Hiểu rõ tất cả đều khổ, không thích khuôn lung đó là bảo, vật chẳng phải của ta có, không để sắc là mờ mắt đó là bảo, sẽ hành thanh văn không tu duyên giác đó là bảo, còn tu thuần hóa từ năm đến sáu đó là bảo buông bỏ 62 tà kiến không đọa vào, đó là bảo. Không ăn ổn nơi Niết Bàn, không gặp nguy hiểm trong sinh tử, đó là bảo. Luôn đem đại pháp khai hóa những ai chưa nghe, đó là bảo. Với tất cả mọi người mà thể hiện cây cầu chánh pháp, cứu độ thâu tóm hàng phục các ách nạn, đó là bảo. Hiểu rõ ba cõi là không, tất cả đều tự nhiên, đó là bảo. Bồ Tát Liên Hoa Tịnh Bạch Phật, Bạch Thế Tôn, thế nào là Bồ Tát được đến tịnh Hành? Đức Thế Tôn đáp, này Liên Hoa Tịnh, không bị ái nhục, ái dục làm, nhiệm ố, đó là thanh tịnh, tâm thường trong sạch, không có sức sân tức ác độc, đó là thanh tịnh. Đối với bụi trần trong ba cõi mà không bị nhiễm và trở ngại, đó là thanh tịnh. Không ham diệt độ, không nhận sinh tử, đó là thanh tịnh không chấp đầu đuôi, ra vào, vô vi, đó là thanh tịnh. Thương hành đại từ, không sợ bỏ lòng thương lớn, đó là thanh tịnh. Không tưởng đạo lớn, không cầu đạo nhỏ, đó là thanh tịnh. <coughs> Bồ Tát Quan Anh Bạch Phật Bạch Thế Tôn Bồ Tát chiếu ánh sáng khắp nơi là nhân gì? Phật bảo này Quan Anh là nhờ thắp đèn trong chùa miếu, học hỏi trí tuệ, nghiên cứu rộng rãi, không chán, hiển bày trao truyền đạo sáng, khi chúng sinh thông đạt được thật giả, tuân tu học tập thánh điển 12 bộ kinh, vượt qua biển các cõi 26 thứ dẫn dắt, chỉ luôn gắn liền với Đại Thừa, tiêu trừ các hoạn nạn của mọi người, đạt đến tuệ vi diệu. Nhờ thế mà Bồ Tát chiếu ánh sáng khắp nơi. <clears throat> Bồ Tát giải phược Bạch Phật, Bạch Thế Tôn, nhờ nhân duyên gì mà Bồ Tát giải thoát tất cả trói buộc Phật bảo này giả phượng, hiểu rõ ba cõi là không. Đối với quá khứ, vị lai và hiện tại không có chỗ cho tưởng đắm vào, trừ khử ba dơ bẩn. Phân biệt sắc là không, thọ tưởng hành thức cũng là như vậy, tất cả vốn là không. Không đắm, không đoạn, dù có một, cũng không mong cầu, cũng không xả bỏ. Đó là Bồ Tát giải thoát tất cả trói buộc. Bồ Tát bảo sự bạch Phật, bạch Thế Tôn, thế nào là báu, thế nào là đá. Phật bảo này bảo sự, quy y Phật Pháp Thánh chúng, không vì phi Pháp, xa bỏ 96 thứ con đường tắt, không thích thanh văn duyên giác, chỉ theo đạo lớn, đại từ đại bi, cơ vất chúng sinh, thoát khỏi mê hoặc của năm đường, đó là bảo. Nhận thức sai lầm về 12 nhân duyên, không biết Pháp lớn là không, không tuệ đó là đá. Bồ Tát ân thế bạch Phật, bạch Thế Tôn, Sao gọi là Bồ Tát Thi Ân Chúng Sinh? Phật bảo, này ân thế Khiến cho những ai chưa phát ý đều phát ý, những ai thói lui làm cho không thói lui. Đối với các sở sinh làm cho không sợ khởi, những ai chưa đầy đủ thì được đến nhất sinh bộ xứ, đó là Bồ Tát Thi Ân đối với tất cả. Bồ Tát Thiên Đế Thi Bạch Phật Bạch Thế Tôn, sao gọi là Bồ Tát có khả năng hóa độ các trời? Phật bảo này Đế Thiên, ở tại cõi dục. Hiện dục là vô thường. Vì cho người trong mộng thì hiện hạnh thanh tịnh, ở trong cõi sắc hiện hạnh đại từ của Bồ Tát, ở trong cõi vô sắc hiện pháp sâu dày màu nhiệm, không chỗ nương tựa, không nương vào cõi dục, không nương vào cõi sắc, không nương vào cõi vô sắc, không nương vào tiểu thừa, không nương vào đại đạo. Đó là Bồ Tát có khả năng giáo hóa các trời. Bồ Tát Thủy Thiên Bạch Phật, Bạch Thế Tôn, Sao gọi là Bồ Tát hiểu biết vốn thanh tịnh? Phật bảo, này Thủy Thiên, Bồ Tát hiểu biết tất cả các pháp đều như huyễn, như hóa, tất cả vốn là không. ví như nguồn nước ban đầu vốn trong sạch, không có vô đục. Vì sao? Vì nếu để cho nước cố định thì nước sẽ trong sạch như cũ. Do hiểu rõ vốn không cho nên đạt được pháp thân. Bồ Tát Đại Đạo Sư Bạch Vật Bạch Thế Tôn sẽ gọi là Sao gọi Bồ Tát là vị hướng dẫn tất cả. Phật bảo này, Đại Đạo Sư, Bồ Tát thấy người tham lam keo kiệt, liền hướng dẫn làm cho họ bố thí, thấy người buông lung liền hướng dẫn, làm cho biết giữ giới. Người giận hờn hướng dẫn làm cho tu hành nhẫn nhục, người biến nhát hướng dẫn họ tinh tấn, người loạn ý khiến họ nhất khiến cho họ nhất tâm, người ngu tối hướng dẫn họ được trí tuệ, Ngươi không có đạo tâm, hướng dẫn họ hướng đến Đại Thừa, đó là Bồ Tát hướng dẫn tất cả. Bồ Tát Long Thế Bạch Phật. <clears throat> Bạch Thế Tôn, sao gọi là Bồ Tát không tiếc thân mạng? Phật bảo, này Long Thế. Bồ Tát xem, xét thấy mọi vật trên đời đều là vô thường, khổ không, chẳng có thân. Ngã chẳng có thân, thân chẳng phải có ngã, tất cả như bóng nhờ hình mà hiện, sinh tử cũng như vậy, từ tâm mà thành, hiểu rõ tất cả đều không rồi thì không có mong cầu, vì tôi ta tự nhiên mà tôi ta tự nhiên thì sinh tử tự nhiên. Sinh tử tự nhiên thì nước Bàn tự nhiên, nước Bàn tự nhiên thì đạt đại đạo tự nhiên. Đó là Bồ Tát không tiếc thân mạng. Khi ấy Phạm Thiên Bạch Phật sâu xa thay Pháp lớn, thật khó mà được gặp, phải từ vô số kiếp tích hạnh bồi đức thì mới được nghe âm thanh phản phất Hạnh phúc thay, được gặp Đại Thánh, nghe được Pháp này, cúng dường Bồ Tát Chánh Điển, hiểu rõ sâu xa, giáo hóa bằng nghĩa cốt yếu phi diệu, do vốn thường nghe, hiểu rõ thông đạt Pháp này khiến chúng sinh nương hạnh, lập hiệu, người nghe được kinh này là vì đã thấy Đức Phật, tay nghe tuệ phi diệu, cung phụng thánh chúng, cứu người, cứu trời, người, vớt ba cõi, khiến phát ý đạo vô thường chánh chân. Hình thể Hiểu ba thoát, không phế bỏ ba đạt, tuy chưa đến đạo, nhưng đức lần lần tăng thêm như tr mặt trăng mới mọc. Như sư tử con không sợ nạn gì. Tự tại do mình, các trời rồng, thần đều bảo vệ. <clears throat> Chúng ma tà ác đều tự nhiên quy phục. Ở tại Châu Thành, quận nước huyện ấp không ai là không kính trọng. Ra vào, ứng tiếp với mười phương chư Phật, oai thần, gia hộ, Lúc đó tứ thiên vương bạch Phật. Bạch Thế Tôn, vui thay, sâu xa thay, hồng ân đại thánh hiện oai thần trong đời sâu ác, khi cho chúng con được thân cận an trụ và gặp sự giáo hóa vi diệu này. Bồ Tát thuần tuệ như thiên trung thiên, ví như có người phát nguyện đi vào trong biển lớn lấy được viên châu ngọc như ý, vì tất cả nguyện thấy người ấy vui mừng khôn xiết. Chúng con cũng như vậy, được đến trong đại hội chiếm ngưỡng thấm nhuận lòng từ, lắng nhận việc cáo lộ, việc làm to lớn của Bồ Tát, cũng giống như vào biển lớn lấy ngọc bảo châu, bố thí cho mọi người, chỉ bày mọi người, đồng chí hướng tu hành Bồ Tát, các chúng các rời chưa tin theo, thì nương vào phước của bồ của đồ chúng, để làm cho an ổn tự nhiên, mọi tâm thọ học còn người tin theo rồi thì càng tăng thêm gấp bội, làm cho tinh tấn vững chắc không còn tối lui. <clears throat> Phật khen hay thay, này tứ thiên vương, thật đúng như lời ông nói, đại pháp này có có thể thấy nghe, nếu sai lầm một ly thì vĩnh viễn tra với chánh pháp, trăm ngàn, ức ngàn kiếp chưa từng được gặp, cũng giống như một cây kim rơi xuống đáy biển cả, cho người xuống tìm kiếm, như thế có dễ không? Tứ Thiên Vương thưa Phật rất khó, thật rất khó, thưa Thiên Trung Thiên. Phật bảo, người nghe Pháp cốt yếu sâu xa của Bồ Tát này, mà không tin theo, không phúng tụng, thì nhiều kiếp sai lầm không thể gặp lại. Thế nên các ông muốn đạt được điều đó, đã thấy Phật nghe Pháp sâu xa, mau chóng đạt đến đạo vô thượng chánh chân, thì nên giữ gìn thọ trì độc tụng, rồi đem triển khai, giải bày cho những ai chưa nghe, để họ mong được Pháp điển nhân đó mà tu hành, lần lượt giáo hóa nhau, phước đó khó đo lường. Nếu có thiện nam thì nữ nào cúng dường phụng sự tất cả chư Phật trong tam thiên đại thiên thế giới, suốt trăm ngàn kiếp không thiếu thứ gì. Sau khi chư Phật diệt độ đều sai tháp bảy báu, đồ sộ, trên đến 24 tầng trời, cúng dường cờ phướng lọng báu, các loại nhạc, ca tụng trong ngàn kiếp. Như thế, phước đó có nhiều không? Tứ Thiên Vương bạch Phật rất nhiều, nhiều đến vô cực thưa thiên trung thiên, không thể ví dụ. Phật bảo, nếu có người thọ trì tám muội thập pháp siêu nhật minh định, sáu độ không cùng, khéo quyền biến phương tiện này thì phước đó nhiều hơn người kia, vì sao thì cúng dường. Hầu hạ chư Phật nhưng không bằng người phân thọ pháp điển của Đại Thánh đã di chúc lại. Những người học hạnh của các Bồ Tát đều từ kênh sâu xa màu nhiệm mà được thành Phật. Bồ Tát Tuệ Thí Bạch Phật Bạch Thế Tôn, Pháp này rất sâu xa, rất sâu xa. Nếu có người tin theo không chê bai, thì nên biết người này đã được chư Phật gia hộ. Còn những ai nghe rồi mà không vui mừng, còn hồ nghi, chế nhạo, không ghi chép, đọc tụng, tự mình đã không tụng là ngăn chặn người khác, không cho tuân học, thì tội này không thể lường. Đời đời tự sai lầm rơi vào ba nẻo, tự uống thuốc độc, còn cho người các uống, tự làm nguy ách thân mạng, rơi vào chỗ tối tâm, lại còn làm nguy ách cho người khác. Đại pháp này là đầu mối của các ánh sáng, bỏ lớn gom nhỏ, tội ương như thế không có hạn lượng, sinh ra cách xa tam bảo, sống trong tám chỗ. Những gì là tám? <coughs> một Đất biên cương hẻo lánh. hai Ngoại đạo. ba Nghèo cùng. bốn Thấp hèn năm Chết yểu. sáu Xấu xí. 7. Mọi người bị mọi người ghét. 8. Sinh làm kẻ mang rợ. Bởi sinh trong tám chỗ trên cho nên không hiểu chánh pháp là sinh ra chia bai, không tin, không thích sự nghiệp đại thừa, rốt cuộc rơi vào tám ác không kịp hối. Phật khen, hay thầy, thật đúng như lời ông nói, không có sai khác. Ta nhớ thuở xa xưa vô số ức kiếp, lúc đó ta phát ý Bồ Tát mới học xuất gia, Lìa dục được làm tỳ kheo tên là Pháp Lạc, rất ưa thích lối văn tạp cú trâu chuốt, chí không thích sự giáo hóa sâu xa màu nhiệm của Đại Thừa, cho đó là giả tạo, không phải là chánh điện của Phật. Chỉ nương bố bộ A Hàm mà cầu quả chứng, dùng lời dạy dỗ cao thượng. Lúc đó có người học cao tên Đại Thừa tên là trí độ vô cực, giảng không, không tuệ sâu xa, không bờ bến, vị ấy từ lâu đã tu phạm hạnh, đều cùng đập tụng, trình bày yếu chỉ, tuyên bố lưu truyền rộng rãi, bốn chúng đều nghe. <clears throat> Lúc đó tỳ kheo Pháp Lạc ngồi phía bên nghe tụng tuệ phẩm, liền chê bai cho đó không phải là lời Phật dạy, rồi tự ý chọn sự học tập tu hành riêng mình. Và do tội này nên đọa vào địa ngục lớn trải qua nhiều kiếp chịu vô ương thống khổ ở 18 tù ngục. A Nan bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu như cõi Phật kiếp tận thiếu hoại thủy tai lan tràn, thì sự thống khổ đó có hết không? Phật nói không thể hết vì sao? Vì nếu cõi Phật ấy tận thì dời qua các ngục tù ở cõi Phật khác. Vì sao? Về Đại Tôn Pháp này là nguồn cội của ba đường, là cha mẹ của chư Phật quá khứ, vị lai hiện tại giả sử có chê bay thì tội ương không bao giờ mất. Này A Nan, ông có biết tỳ khe pháp lạc thuở đó là ai không? Dạ không, thưa Thế Tôn, chính là ta đây. Vì thế cần phải giữ gìn thân khẩu ý, chớ ảo vọng chê bai, chế nhạo, đã đọa đường ác, còn phải chịu tra khảo. Đến lúc đó hối hận cũng không kịp. Này A Nan, đời sauถ้าcó người học Pháp, trí tuệ thông đạt, tuyên giảng đại thừa thì đó là đệ tử Phật, chớ có hồ nghi, ghét người cúng dường, chế nhạo cho người đó là vô trí. Bởi do tánh ghét người mà che bai sự sâu dài của kinh, cho là tuyên nói không đầy đủ. ta đây nêu ra một ví dụ, có cha mẹ sinh ra hơn 10 người con, anh em ghét nhau và chế nhạo song thân, như vậy, này An nan người ở đời sau sẽ ganh ghét bạn đồng học. cho ba chánh pháp, người ấy chịu tội, không thể kể hết, không thể ví dụ. An nan Bạch Phật, Bạch Thế Tôn. Giả sử mình tự giác ăn năn hối cải lỗi lầm, thì tội ấy sẽ như thế nào? Phật bảo này An nan nếu ăn năn hối cải thì tội lỗi của người ấy dần dần nhẹ bớt. Tuy về sau có chịu tội, nhưng mau chóng được giải thoát. Vì thế nên tự xét lại chính mình, sửa đổi tâm khẩu, chớ xem nhẹ những lời nói không thật. Này An An, người thọ trì đọc tụng cái điển này, giờ nói cho mọi người, truyền bá khắp nơi, người ấy khó mà, phước ấy khó mà lường hết. <clears throat> Các trời rồng, thần, kỳ đạp hòa Atulan, Kalula, Chân Đà La, Mahu Lạc đều ủng hộ người đọc học kinh này. Chư Phật Thế Tôn đều ủng hộ, như sư tử dũng mãnh, các loài cọp sói beo hùm, không dám nhiễu hại, Người học kinh này cũng vậy, bước đi ra vào luôn được tự tại, chưa từng có ác mộng. Trong mộng chỉ thấy tháp Phật, chí vắng lặng, như bốn hàng đạo sĩ nói kinh, trời rồng quỷ thần đều muốn gặp mặt. Chư Phật Thế Tôn cũng là như vậy. Bốn đại thiên vương, đế thích phạm vương cũng đều muốn gặp và ủng hộ. Bởi do ham thích Pháp Bồ Tát sâu dày, triếp tạng siêu nhật minh tôn định, Phật liền nói kệ tụng. Người học kinh điển này, chư thiên đều ủng hộ, rồng thần a tu lân chân đà ma Mahulak, Kalula tất cả không dám làm nhiễu hại, oai thần mười phương Phật, đều cùng đến trao truyền thiên, đế thích, phạm vương, đại thần tốt các trời, và hư không giữ đời. Khát khao đều muốn thấy cuộc sống luôn an vui, chưa từng có thua bạo, trong mộng thấy chùa tháp, không thấy nhân chuyên ác, bản thân hiểu rõ kênh, thường hay phân biệt nói, người nghe thông đạt rõ, không nghi ngờ đại thừa. Người không trí ít phước, không tin che chánh pháp, cho giả tạo mà thành, chẳng phải lời Phật nói, do canh ghét người học, chết nhạo lời tao nhã, như anh em ghét nhau rồi che bai song thân. <coughs> Lúc đó có Bồ Tát tên là Đại Quang, Bạch Đức Phật, Bạch Thế Tôn, sao gọi là Quang, sao gọi là Minh, Phật bảo này Đại Quang, hiểu rõ tuệ sáng, tâm như hư không, để các việc trong mười phương quá khứ, vị lai, hiện tại ba đời không bị trở ngại, đạt được quyền trí, thần thông mỹ mãn, thấy được cội gốc của tất cả chúng sinh, không có tưởng nhân duyên quá khứ, vị lai, hiện tại, không ngại bốn đại, không ngại thiết phi, đại thiết phi, bạo sơn, đối với đất nước, gió lửa không ra vào, ra vào không ngại. Vì sao? Vì đất đều không, nhập không hiểu đất, đất lại không không, ngã không được như trước, nước không được nhập là vì không, chuyện tướng khai thông, như trên thân thể con người, có 99 dạng lỗ chân lông, người đã được thần thông không thấy có thân, quán sát nó như hư không, không có trở ngại, đó gọi là quan. Thấy tất cả tâm đại sinh, cho sinh, có chí, không chí, tâm đạo, tâm tục, tâm khổ, tâm tận, tâm không nhơ, đều hiểu rõ, vì đó mà giảng nghĩa, khiến cho ai đấy đều được như sở nguyện, đó gọi là minh. Khi Đức Phật nói Pháp này, có vô số Bồ Tát đã được thần thông, có gió lượng ánh sáng chiếu khắp mười phương. Này A Nan, nên thọ trì kinh điển này tuyên nói chỉ bày cho những ai chưa nghe, làm cho được lưu truyền, chúng sinh mong được độ để đạt đến chánh chân. A Nan bạch Phật, bạch Thế Tôn nên thọ trì những điều cần thiết về kênh này tên là gì. Phật bảo này An An, kênh này tên là Siêu Nhật Minh Tam Muội, còn có tên là Thập Định. Lời dạy chính xác của Phật thành tựu cho hầu hết. Ví như ánh sáng của mặt trời chiếu sáng bốn phương, trăm thứ lúa, cỏ cây, vật, vận, vật biến hóa, đều nhờ đó mà sinh trưởng, thành tục. Định này cũng như vậy, cứ vất tất cả sinh tử trong mười phương, năm đường thanh văn chuyên giác Bồ Tát, đại đạo đều do định này mà thành tựu được việc cứu độ người. Nếu trong ngàn dạng kiếp thờ phụng tu hành xấu độ mà có vọng tưởng, thì không bằng người đạt được định siêu nhật mới này, chiếu được ánh sáng đại tuệ khắp mười phương, công đức người này hơn cả người kia. Phật dạy như vậy, hiền giả A Nan, các Bồ Tát, các hàng trời rồng, thần A Tu Lân, không ai là